Rồi, hello anh em. Thì hôm nay à, Lộc Phát Tài xin chào tất cả anh em đã đến với à, cái, kênh của Lộc Phát Tài à. Và mọi thắc mắc thì anh em cứ liên hệ số điện thoại 0786041124 nha anh em. Đó thì hôm nay mình chuyên làm game. <coughs> Bên cơ sở mình là chuyên về làm game. <coughs> thì tất cả các loại game bầu cua tài xỉu đó thì đều có trên uh, CH Play. Anh em chỉ cần liên hệ số điện thoại trên màn hình 0786041124 mình sẽ làm giúp cho anh em tất cả các loại đồ chơi bầu cua và tài xỉu game nha anh em. Đó thì trên màn hình mọi người đây mọi người nhìn nha hiện tại đây là bầu cua mới nhất 2020 và 2021 đó thì trên màn hình mọi người đây là mình sẽ ghi sẵn một cái công thức cho anh em nhìn đây rất là dễ nhận biết nha anh em cộng trừ nhân chia đây là anh em làm tay con nè tay em và làm cái đều được hết tất cả nha anh em tay em và làm cái đều được hết tất cả nha đó cái game này thì rất là là dễ chơi và dễ hiểu chỉ cần anh em thuộc thuộc được cái cộng trừ nhân chia là ok đó thì trên màn hình mình nhìn nè thì bây giờ con nai là không con bầu là một con gà là hai con cá là ba con cua là bốn con tôm là năm đúng không thì anh em phải nhớ trên đọc bên cái bên cái chữ này nhớ con trên cùng có nghĩa là con trên cùng là con như con này nhớ con trên cùng cộng vào ba con sau ba bắn ba con bắn sau đó là con trên cùng là con này nha anh em đây ví dụ như giờ con trên cùng là con này con nai con nai là con trên cùng bây giờ mình sóc nè mình mở nha con nai là mình nhớ là không nha không thì cộng ờ, cộng bất cứ gì cũng là không thôi đó nay không bây giờ con cua là 4 nè con bầu là 5 9 nha không cộng 9 thì vẫn là 9 đúng không anh em đó không cộng 9 vẫn là 9 thì bây giờ anh em nhìn nha bằng 6 thì trừ cho 6 mà bằng 12 thì trừ cho 12 mà bằng ta 18 thì trừ cho 18 thì bây giờ nó làm là cái này là nó là 9 rồi 9 thì nó lớn hơn 6 đúng không 9 lớn hơn 6 thì trừ cho cho 6 rồi còn 3 đúng không anh em 3 thì anh em nhìn trên màn hình nha 3 thì dáng này cái này quýnh 1 tỷ bán cây quýnh cá luôn nha anh em nha 3 là quýnh cá nha anh em Ồ oh. Đây sóc mở 3 lần quên mất sorry anh em sóc mở 3 lần Sorry anh em nha sóc mở 3 lần Rồi ok bây giờ mình sẽ chơi nè bây giờ con tôm anh em nhớ con tôm cho mình nha con tôm 5 nè rồi đóng con tôm 5 nha dáng này mở nè con tôm 5 bây giờ cộng nha con tôm 5 cộng cho con bầu là một là 6 đúng không anh em cộng cho con cua là 4 nữa là 10 với cộng cho con gà 3 nữa 13 thì anh em nhìn nha 13 thì nó lớn hơn 12 có phải là đúng không anh em 13 lớn 12 thì 13 trừ cho 12 là còn 1 còn nếu như cộng cho 12 thì nếu 12 bằng 12 là trừ cho 12 luôn sẽ bằng 0 0 thì anh em gún con nai đúng không nhưng mà này nãy là 13 đúng không anh em 13 mà trừ cho 12 là còn một còn một cái trắng này khẳng định với anh em là quýnh bầu nha anh em một tỷ quýnh bầu luôn nhưng mà anh em nhớ trắng nãy là con bầu đứng trên nha khẳng định con bầu nha đó anh em thấy con bầu chưa rồi thì bây giờ nãy là con bầu con bầu là mấy bầu là một đúng không một nay không là không cộng được nè một với một con bầu này nữa là là hai hai cộng cho con cá nữa là ba hai ba là nhiêu hai ba là năm năm thì trắng này quýnh tôm nha anh em một tỷ quýnh tôm nha đó hai tôm hồi nãy là anh em nhớ có cái nai không cái na trên cùng là không rồi đúng không bây giờ hai con tôm này cộng cho hai con tôm này hai con tôm này là 10 này cộng cho con gà nữa là 12 12 thì anh em nhớ nè hồi nãy không cộng cho 12 thì vẫn là 12 thì 12 bây giờ 12 trừ cho 12 là hết nhưng anh em phải nhớ con tôm này để cộng dán sâu nha đó thì 12 trừ cho 12 hết hết là quýnh gì quýnh nai đúng không anh em tỷ tỷ bán nhà anh em quýnh nai vẫn ra nay nha đó để anh em nãy nhớ là con tôm đứng trên cùng đúng không con tôm bây giờ cộng nay là không là không cộng được đó cộng cho 5 nè à, tôm cộng cho một với một đó 5 cộng cho 1 với 1 là 7 đúng không anh 7 lớn hơn 6 là trừ cho 6 đó 7 trừ 6 còn 1 1 quấn tỷ bầu nha anh em đó đó đấy là cách quấn anh em làm tay em còn nếu như anh em làm tay cái cực kỳ đơn giản luôn anh em làm tay cái cực kỳ đơn giản luôn đó bây giờ nè nếu như giờ người ta đặt con ờ, con ờ, con cá nhiều quá <clears throat> ví dụ như vậy con ờ, cu cu cu cu tôm nhiều quá đó bầu bầu tôm chứ thì mình sẽ né bầu tôm nha đó bây giờ mình sẽ né bầu tôm này bây giờ người ta đặt bầu tôm nhiều quá mình sẽ né bầu tôm đó quýnh cỡ gì cũng không ra bầu tôm hết anh em đó anh em đặt bầu tôm nữa mình bao anh em luôn mình dở không có bầu tôm luôn đó anh em thấy chưa mình dở không bao giờ có bầu tôm đó bây giờ mình né cua gà nha đó né cua né cua cua gà đó mình khẳng định em là anh em đặt cua gà bao nhiêu là mình dở bấy nhiêu cua gà đó, không bao giờ ra cua gà luôn đó mình sẽ dở không ra cua gà luôn đó đó, bây giờ mình sẽ né là cá này, đó né cá này anh em nha đó mình sẽ né cá này, anh em đặt cá này giờ bao anh em luôn thấy chưa bao anh em cá này luôn không bao giờ có cá này, đó từ từ mình bấm hơi nhầm tí rồi nó tắt rồi anh em mở lại này rồi cá này này bao anh em luôn cá này không bao giờ ra mình làm cái nha đó mình từ từ mình làm cái đây đó cá này không ra đó mình sẽ né cá này nha anh em đó né cá này thì đôi khi mình bấm nó bị lệch một chút thì nó sẽ không ra nó nó sẽ ra anh em nha đó thì anh em xem video thấy hay thì anh em nhớ liên hệ trực tiếp số điện thoại 078601041234 đó để được gặp trực tiếp lộc phát tài đó là sẽ tư vấn cho anh em về cách hack game bầu cua đó hết game bầu cua này tài xỉu này đầy đủ nếu anh em xem cái kênh này thì nhớ để lại một like một ý kiến kênh hoặc là anh em ờ, có một cái thắc mắc gì đó hoặc là anh em muốn bình luận một cái góp ý thì anh em nhớ bình luận ở dưới comment mình sẽ trả lời và đọc ờ, những cái bình luận cho anh em sẽ làm những video hay cho anh em xem rồi xin chào anh em nha